em đã run run nhưng anh thì ra gió đi anh mà không để em là khi mà anh không hết ly uống ta với ly để mình chẳng mấy khi vui nốc thêm tay trái vì anh em chào khi gặp lại nơi đây nó xoay xoay